Mới đây thì Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền sản phẩm hữu cơ Việt Nam kết hợp với công ty dược phẩm Phát Đạt đã tổ chức hội nghị toàn quốc ứng dụng y học cổ truyền theo hướng công nghệ cao, đặc biệt là sức khỏe nam giới. Tại hội thảo thì các nhà khoa học đã cùng nhau bàn luận để mà đưa ra các giải pháp ứng dụng y học cổ truyền theo hướng công nghệ cao. Một số chuyên gia cho rằng là để phát triển dược liệu và sản phẩm từ dược liệu cần phải triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp hình thành một quy trình khép kín. Tại hội thảo thì Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền sản phẩm hữu cơ Việt Nam cũng chính thức ký kết chuyển giao công nghệ cho công ty Dược Phát Đạt để cho ra đời sản phẩm chất lượng, tận dụng và phát triển được thế mạnh dược liệu nước nhà. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng sản phẩm hỗ trợ để cải thiện chức năng sinh lý là vấn đề được nhiều nam giới quan tâm. Tuy nhiên, nhiều nam giới không biết rằng việc lạm dụng những sản phẩm hỗ trợ có thể gây ra các tác dụng phụ như nhức đầu, giảm lưu lượng máu hay liệt dương. Sau đây là những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền Sản phẩm hữu cơ Việt Nam. Các thành phần tự nhiên như đỗ trọng, dâm dương hoắc, ba kích, thỏ tỳ tử, câu kỳ tử, Sâm cao, ngọc cầu gắn liền với tương sinh của ngũ tạng, tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh lý nam giới. Theo đông y, những thành phần trên có công dụng ích tinh, bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sức khỏe sinh lý cho nam giới. Nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy thành phần L-arginine trong dâm dương hoắc giúp bù đắp lượng testosterone bị thiếu hụt trong cơ thể, cải thiện ham muốn ở nam giới. Sản phẩm Trường Xuân Vương là một cái sản phẩm hoàn toàn được nghiên cứu từ thảo dược tâm can tỳ phế thận những cái đó nó khỏe lên thì nó tự kéo cái thận lên và đồng thời làm cho cái sinh lý người nam giới được cải thiện và tốt lên nghiên cứu của chúng tôi đã được thực tế lâm sàng và được thực tế bạn bè dùng rất tốt ngay như cả bản thân tôi cũng như vậy qua cái thời gian sử dụng trường xuân vương ấy thì mình thấy là cơ thể mình khỏe lên rất là nhiều và mình thấy uh, sinh lực của mình nó dồi dào hơn là rất là nhiều mình uh, ham muốn nhiều hơn đời sống của vợ chồng nó phong phú hơn và nó hạnh phúc hơn rất nhiều cũng theo các chuyên gia để có sức khỏe sinh lý tốt nam giới nên tránh xa rượu bia thuốc lá các loại thịt chế biến sẵn đồ ăn nhanh đồ đóng hộp Tuyệt đối không nên uống nhiều sữa đậu nành, cà phê, đồ uống có ga, đồng thời kết hợp thể dục thể thao, duy trì lối sống lành mạnh, khi sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần lưu ý lựa chọn những sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên đã được kiểm nghiệm của Bộ Y tế.